một trăm xe chín anh em nhá cảm ơn anh xem clip xin chào tất cả anh em đợt vừa rồi thì cũng có rất nhiều anh em gọi điện đến hỏi tôi về cái kính nhìn xuyên bát cái độ hiệu quả và chính xác của nó như thế nào thì để chứng minh cho anh em biết cái độ hiệu quả của nó thì hôm nay tôi quay lại video này để cho anh em cùng xem và thực tế luôn là cái kính nhìn xuyên bát nó hiệu quả như thế nào thì cũng bây giờ chỉ thị cũng có một ờ, khách từ trên lào cai xuống khách trên lào cai thì tôi cũng quay lại luôn cái clip bán hàng để cho người ta trực tiếp người ta thử hàng test hàng và cho anh em cùng được uh, chứng kiến đồ công nghệ bây giờ nó phát triển cho nên là cái gì cũng sản xuất được anh đây Hello, anh ừ anh đây ờ, em đang ở dưới nhà anh mở cửa em nữa em đang mua đồ đấy ờ em xuống đón đón đón, đón khách như này à. đấy tiện thể thì tôi cũng ờ, quay lại luôn cái cái cái, cái video hàng này để cho anh em cùng được uh, chứng kiến anh em ở các tỉnh gọi điện hỏi rất là nhiều cái độ hiệu quả và cái ờ, độ chính xác của cái kính kính nhìn xuyên bát thì nhân đây tôi cũng giới thiệu luôn cho anh em hàng hóa của tôi rất là nhiều và đi ăn anh muộn thế vâng nhà em xa lào cai rồi anh mời anh tám giờ mà bây giờ mình mới xuống thế em cũng gọi cho anh đấy em ờ, lên em hỏi cái kính ờ, nhìn xuyên bát này em lên xem em test thực tế xem nó như thế nào hôm qua mình gọi cho anh đấy gì vâng thì anh chắc là xem có quảng cáo quay rồi đúng không vâng em quay xem rồi xem có quảng cáo thì em thấy nó thế nào em thấy nó uh, như khá là dễ chơi ừ. em vào là nhìn được hết các bát thì em thấy nó rất ok em nên xem thực tế thế trước chơi gì chưa bát đĩa thứ chơi chưa chú em thì người khôi của khó luôn khó luôn á không luồn là cái gì cả nên cái đấy thì không phải luồn gì nên em thấy dễ chơi nên em xem thực tế xem như thế nào thế bây giờ anh đưa luôn cho mày xem cái kính nhá vâng xong cho mày thử nhá ok anh nói chung là khách gọi ấy, anh vẫn cứ bảo là muốn ấy, biết được hiệu quả chính xác của nó như thế nào ấy vâng. lên thẳng cửa hàng anh anh test thử cho vâng. chơi được thì đấy chứ không ờ, lại bảo là anh gửi cho em đồ có chơi được hay không vâng. bọn em cứ phải lên trực tiếp lên trên này vâng em muốn test thực tế luôn đây này cái hàng anh ấy là anh đóng ở đây rồi đóng ở hộp rồi, rồi. Vâng. nguyên đai nguyên kiện vâng anh ờ, kể cả sau đợt tới này em lấy hàng của anh em ở xa anh gửi hàng cho em em kiểm tra hàng em hiểu chưa đỡ phải đi lại nhiều rồi, anh rồi. em làm ăn lần đầu thì là em xuống đây lần sau anh gửi lên cho rồi, em anh em làm ăn lâu dài anh ạ ừ, đây kính này anh kính áp tròng nhá vâng kính này đeo mắt thì ờ, đối phương phát hiện không anh không biết được bọn anh cái này là làm đúng màu mắt luôn vâng cái hàng này là bọn anh phải nhập khẩu về chứ ở Việt Nam Trung Quốc không có rồi, em hiểu. cái này là đặt bên nước ngoài về Vâng. Đeo vào thì có bị đau mắt hay là chảy mắt không anh? Ờ, em mình với cho anh là cái này nhá. Vâng. Đeo vào là hoàn toàn không được gì cả. Vâng. Ngày xưa ấy cái công nghệ nó còn kém phát triển. Vâng. Em đeo cái kính áp tròng mà đơn giản như cái kính nhìn, nhìn xuyên bài ấy. Vâng. Em đeo vào có thể là một thời gian nó bị chảy nước mắt nọ kia nhưng mà cái kính này bây giờ làm hoàn toàn là an toàn không ảnh hưởng gì đến mắt của em đây là có hai nọ này bên bên một nọ này để trong vâng. cái dung dịch này này vâng. để cái dung dịch này nhá là để nó giữ cái độ ẩm vâng. giữ cái độ ẩm thì mỗi lúc nào em chơi thì em mí xoay cái nắp này ra cho anh vâng. xong em đeo vào mắt xong thì vào chơi lúc nào gần chơi thì đeo nhá vâng. đây là cái đồ phụ kiện để em đeo này bây giờ như này anh cho em đeo thử luôn chứ còn bây giờ anh mà đeo anh mà nhìn thì nó không thực tế vâng. anh để cho em tự đeo tự nhìn và tự ấy luôn nhé vâng, vâng thì hôm nay em nhà, em sai em cẩn thận nên em em bác đũa em test cho nó thực tế em sợ là bác bên anh nó nó không đảm bảo nên em em là người cẩn thận nhận sai để đi mất công anh ạ chúng mày cứ phải lo anh bảo về rồi mình nên mình cứ cầm bát đĩa lên thoải mái vâng lên trên này test được hàng gì đấy anh em có cái gì đâu mà cứ phải đây bây giờ nhá vâng. đây là cái hộp để mình ấy này keo này dụng cụ này Ui, ừ, lạnh quá thầy vừa tắm nước lạnh lạnh quá đấy thầy nhá vâng cái này mở này ra một tay nước ấy. hàng hóa bây giờ người khôn của khó chúng mày đi chơi bây giờ nhá chơi bây giờ đây bắt đi em đây đúng không vâng bắt đi em đây đấy bây giờ anh tháo ra cho em đeo nhé vâng người đại người kiện luôn này ờ. Đấy, cho anh cửa điện này đánh nó không tay Đấy, em ấy em đeo luôn đi nhá đeo không thì thì, thì anh ờ, anh anh cho mình nhìn nó mới sóc cho mình nhìn luôn mình, nhìn xong mình chỉ luôn quân vâng em muốn vị trí không <laughs> à khóa cái này đeo dễ không anh đeo dễ mà đấy em cứ có cái dụng cụ đeo đấy em cứ thế em cái này là gắp lên không anh gắp lên xong em cho vào mắt kính áp tròng đấy mà à. em những người cận người ta đeo vào mắt người ta còn còn còn còn, còn, còn chả việc gì còn nhìn phát hiện sao nữa chơi à. đấy rất, rất là đơn giản kín đáo đi chơi lúc về mẹ đánh bạc thì nợ nợ mà đánh nhỉ chưa chắc chúng mày đi chơi bạc chúng mày biết rồi vâng nợ nợ mà đánh Đấy, dễ mà ờ ờ đây, đây rồi hơi hơi gợi mắt tí nó không chảy nước mắt chúng ta không chảy nước mắt không có gì đúng không vâng anh bảo bây giờ không làm sao cả có gì thì anh bảo cũng dễ đeo anh ạ à. đeo cái vào thôi ăn uống gì chưa em ăn rồi anh ạ em đi xe thì dừng lại để chặn em ăn rồi ừ, chưa ăn tí xong mới em đi kiếm gì ăn em mua đồ xong em bắt xe em về luôn chơi luôn trong đêm à, bây giờ bây giờ ờ, chúng nó đang cười à vâng nó rổ trên đêm nay thì em bắt xe còn đây chắc là sới gọi là munich mấy thằng đạp với nhau thì mới chơi tầm này chứ còn vào trong sới kia thì thì, thì chơi hai tiếng thì đéo ai lại chơi đêm kiểu đấy vâng chơi là người quen người quen cả dễ Bây giờ lấy quân anh lấy quân của em. Dạ quân xong rồi quân thì không quan trọng còn nó có ăn đũa rồi anh ạ em để sẵn phát đũa thôi còn quân thì con nào được anh ạ ừ, quân này đây thử mày luôn nam châm này quân này hoàn toàn không tăng trọng đấy ừ anh ạ đấy nha. được rồi ạ đeo vào nó cũng dễ nhìn đúng không dễ dễ, dễ nhìn nó đấy. như đeo bình dâm ạ đây nha, chìa khóa xe nhé. đấy rồi nhìn rồi em không thấy em không thấy chảy nước mắt đâu không chảy nước mắt quân cá này hoàn toàn không có gì nhé anh em vâng. tiện nữa vâng. này dạ, dạ, dạ. đã được xả ra mệt chờ đợi anh thử sóc mình xem nhé anh nhìn thấy không có cái gì ba đen ba đen à vâng Đấy. Ừ, đúng rồi anh đúng chưa đây ba đen à? đúng rồi, ba đen anh em nhìn này độ hiệu quả chính xác vẫn ba đen anh ạ ba đen à vâng mày đánh như này thì cứ cho người ta đi ăn cắp bò hết à đấy cái này chết sấp đôi anh ạ sấp đôi à vâng sấp đôi nhìn rõ lắm anh ạ đánh uh, thử trăm triệu nhá vâng sấp đôi luôn chắc chắn luôn Ồ. đấy đánh như này thì nhìn dễ em được không dễ chơi không đeo thực tế không dễ nhìn cho rõ hơn nữa ba trắng anh ạ ba trắng à? vâng ba trắng đấy ừ. đúng rồi nhìn rõ lắm anh ạ mọi người cái này cái này chưa thích anh ạ đấy hàng rất là chuẩn cái này vào sới chưa thích ạ mày đi chơi sớm thì nó mà chơi là tiếng được tiếng thua chứ đừng có kiểu chơi mẹ 10 tiếng làm cả 10 thì kiểu vâng vâng đấy, em biết mà em em biết mà thôi bây giờ có lấy cái này không có em lấy chứ em lấy em lấy mấy bộ luôn anh ạ em lấy tặng hai bộ ờ, hai bộ thì cái gì lại uh, ờ, xong gửi chục bộ lên em chơi thẻ ờ. cái này đây nhóm lúc này hai hộp nhá vâng mẹ hàng vừa nhập về hết mẹ hàng ừ, lấy cho cái túi đóng hàng thì chơi thoải mái nếu mà anh em mình làm ăn với nhau rồi được chưa vâng lần sau mà cần ấy thì cứ gọi điện trực tiếp cho anh vâng. xong thì anh ờ, gửi anh gửi cho rồi gửi em biết rồi cái đấy cái đấy trước tết một lần lần sau thì em cứ thế anh gửi hàng cho em rồi rồi không phải anh quả anh nhé tổng em bao tiền anh 10 ừ, triệu ạ 10 triệu à ừ. họ gọi nhỉ đi mua đồ về đi đánh bạc vợ gọi thì kệ có thích tiền không gọi bảo vợ có thích tiền không rồi anh đến với em nhá hôm nay em về em về bắt xe luôn em đi về em chơi luôn đến cơm đã rồi em về em bắt xe luôn em chơi luôn Lấy lại như gì em mất rồi Em mất nhiều quá nhiều chưa? Thua, thua tiền tỷ rồi Thế thôi ấy đi Hiệp ờ, đưa em nó xuống cho nó chở nó ra đến xe cho ấy xe nó về Vâng Thôi em chưa biết anh nhá, em về luôn này để bắt xe em kịp Đấy, ấy về đi nhá, xong thì có gì alo cho anh nhá Vâng Cái gì không biết cái gì không biết thì cứ ờ, gọi điện trực tiếp cho anh nhá vâng vâng vâng ờ. em về nhá ừ đấy vừa rồi mình ờ, cũng đã test thử hàng cho anh em cùng xem và cùng chứng kiến cái cảnh mình bán hàng xem cái kính áp tròng nhìn xuyên bát cái độ hiệu quả của nó như thế nào có chính xác hay không để cho anh em không phải thắc mắc về cái độ hiệu quả của nó thì anh em nào có nhu cầu hay là có thiện chí mua hàng thì liên hệ cho nhà mình vào số điện thoại 0973 00066 bên mình thì có hai cơ sở một cơ sở ở bến xe mỹ đình và một cơ sở ở bến xe miền đông anh em cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại cho mình à, mình sẽ tư vấn cho anh em à, thôi video mình quay đến đây cũng kết thúc xin ờ, chào toàn thể anh em chúc anh em may mắn